đến Lạng Sơn dễ dàng ấn tượng với cửa ngõ trao đổi hàng hóa giữa Việt Nam và Trung Quốc hay những chiến công lừng lẫy của cha ông ta với Ải Chi Lăng hay trận chiến chống quân xâm lược Trung Quốc vào tháng 2 năm 1979. Lạng Sơn còn là nơi thực hành lý thú về địa lý và địa chất, nơi có quá trình cát mãnh liệt trên đá vôi tuổi carbon pẹt mi nơi có địa hình đảo ngược trên cát kết, xét kết tuổi tri ác, nơi có nhiều hệ thống đứt gãy. Đặc biệt, đứt gãy Tiên Yên Cao Bằng là đứt gãy sâu và lớn nhất ở khu vực Đông Bắc Việt Nam. Và chính quá trình hòa tan của nước với các lớp đá vôi bị uốn cong với nhiều khe nứt đã tạo nên một biểu tượng văn hóa Việt Nam, nàng Tô Thị. tính từ sau cơn mưa lớn chưa từng có từ trước đến nay. Nước từ trên trời như chút hết xuống đất vào ngày 27 tháng 7 năm 1991 thì đến tháng 7 năm 2021, sự ra đi của bà, cách gọi thành kính của người dân Lạng Sơn đối với nàng Tô Thị đã tròn 30 năm. Theo thạc sĩ Trương Hoàng Phương, Đá vôi tại Lạng Sơn hình thành cách nay từ 245 đến 362,5 triệu năm, là một loại đá vôi rất tinh khiết với thành phần CaCO3 thuần nhất. Khối đá vôi tại Lạng Sơn bị cuốn nếp mạnh và hình thành nhiều khe nứt không đá. Điều này giúp quá trình cát phá hủy các khối đá vôi một cách mãnh liệt, tạo địa hình cánh đồng cát. Chúng ta dễ dàng thấy được điều này qua hình ảnh các khối đá vôi đơn độc nằm ngay trên lớp đá phi cast như khối núi Vọng Phu và hệ thống sông suối khá phát triển tại đây như sông Kỳ Cùng, suối Ngọc Tuyền trong hang Nhị Thanh. Tượng nàng Tô Thị được hình thành do sự hòa tan không đều của các lớp đá vôi. Các lớp đá này có độ nghiêng 45 độ bao gồm 4 lớp, lớp hông, lớp vai bụng, lớp cổ và lớp đầu. Lớp hông tựa vào vách núi tạo một lõm chứa nước nhỏ. Nguồn nước này di chuyển và mở rộng khe nứt nghiêng đến 45 độ giữa lớp hông và vách núi. Sự hòa tan để lại một lớp đất đỏ mỏng terrarosa vẫn còn thấy rõ trên mặt trượt sau khi biến cố bức tượng tự sụp đổ xảy ra. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến tượng nàng Tô Thị trượt từ sườn núi cao xuống. Còn trận mưa lớn chiều ngày 27 tháng 7 năm 1991 chỉ là nguyên nhân trực tiếp. Như vậy, hiện tượng cát chính là nguyên nhân đẩy tượng nàng Tô Thị trượt xuống vách núi. Thay vì tìm hiểu nguyên nhân có nguồn gốc tự nhiên, giống như sự sụp đổ của hòn phụ trong hòn phụ tử tại Hà Tiên vào ngày 9 tháng 8 năm 2006. Người ta lại cố bắt một con người cụ thể gần đó là ông Đoàn Văn Quyết và ép ông nhận là người phá đá nung vôi. Không chỉ bị bắt giam, ông là tên tội đồ bị người đời bêu riếu suốt 30 năm qua rất may, từ năm 2009, hai phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị là Binh Nguyên và Đoàn Đạt đã có loạt bài Nỗi oan nàng Tô Thị và sau đó rất nhiều bài báo uy tín khác đã góp phần giải oan cho ông Đoàn Văn Quyết. Tên tội đồ ấy hiện nay vẫn sống trong một căn nhà nhỏ dưới chân núi Vọng Phu, trong nghèo khó và bệnh tật. Ông Quyết không muốn quy trách nhiệm bất kỳ ai đã ép tội cho mình vì bản thân họ cũng là nạn nhân của một thời kỳ. Ông chỉ muốn chính quyền công bố đúng sự thật để ông trở thành người vô tội. Đầu năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn đã cho tiến hành khảo sát đánh giá các điều kiện nhằm trình UNESCO công nhận công viên địa chất toàn cầu tại tỉnh Lạng Sơn. Công viên địa chất Lạng Sơn bao gồm các huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia, Văn Quan, Chi Lăng. Rất tiếc là không bao gồm thành phố Lạng Sơn, giá mà có thành phố Lạng Sơn trong công viên này để sự việc nàng Tô Thị bị sụp đổ 30 năm trước đây sẽ được khơi lại và tìm hiểu kỹ hơn qua các khảo cứu mới của các nhà địa chất. Giờ thì bản án phá đá nung vôi vẫn chìm vào lớp bụi thời gian 30 năm. cùng du tích Việt Nam đến tỉnh Lạng Sơn, thăm nàng Tô Thị và gặp gỡ ông Đoàn Văn Quyết sau 30 năm chịu bàn án, phá đá nung vôi và cùng lắng nghe chia sẻ của ông. Bà Tô Thị là bà chỉ từ cái đầu thôi, còn dưới chân bà nó bị ảnh hưởng dầm om, nó pháo nó quốc nó bắn đấy. Thì là nhưng nếu nếu như bên văn hóa của lạng sơn mà họ quan tâm để ý và gia cố lại cái chân cái tượng làm đô thị thì nó không sao thế nhưng mà cái ngày đấy thì nó còn sơ khai mông muội lắm các cái danh nam thắng cảnh của đất nước mà cũng ít được quan tâm chú trọng thế cho nên là sau cái năm 79 cho đến năm 91 à, tháng 7 năm 91 thì là do ảnh hưởng của thời tiết mưa nắng rồi các thứ là và nhất là sau một cái trận mưa rào mưa to của cái cuối tháng 7 năm 91 đấy một lúc thì là bà cô thị bà tụt xuống bà đổ xuống chứ lúc bà đổ xuống là trên núi là không có một bóng dáng người nào cả thì mưa to gió lớn sấm chớp đùng đùng ấy ai ta lên núi làm gì đấy. thế nhưng mà lúc đấy là bên ờ, văn hóa cũng như bên công an của lạng sơn ấy, họ chưa tìm được cái nguyên nhân thì họ mới dựa vào mấy người làm đá đấy thì họ nghi là người ta nổ mìn để lấy đá mua làm công nghệ nhưng mà không phải những cái năm đấy thì thị xã lạng sơn lúc đấy là thị xã lạng sơn nó chưa lên thành phố thì cái xây dựng nó bùng nổ nó kéo theo cái vật liệu xây dựng thì vật liệu xây dựng lúc đấy là vẫn là bằng vôi là chính thế cho nên là về cái mùa nông nhàn đấy là dân người ta đi khai thác đá để bán cho các lò nung vôi để làm vật liệu xây dựng thì đấy là sự thật không ai người ta chối cãi gì cái chuyện đấy cả nhưng mà không ai người ta đụng chạm sờ mó là bà tô thị mặc dù là bà chỉ là một hòn đá vô chi vô giác thôi nhưng mà trong cái truyền thuyết của dân Việt Nam mình là nàng tô thị là biểu tượng của một người phụ nữ Việt Nam thủy chung son sắt và chồng nuôi con cho nên là không ai người ta đụng chạm gì vào là Tô Thị chứ đừng nói là dám đánh đổ bà Tô Thị lúc hôn thế nhưng lúc đấy thì công an họ chưa tìm được ra nguyên nhân thì họ cứ bắt mấy người làm đá đấy họ nghĩ là những người làm đá đấy là họ đánh đổ bà Tô Thị lấy đá lúc hôn nhưng mà không phải thế là bác là một trong hai người ở cái khu vực đấy mới là còn làm thì nó họ bắt họ rốt vào trong buồng giam vào trong buồng giam thì là họ ờ, để cho các bọn ờ, tù ở trong buồng giam đấy nó đánh đập nó hành hạ rất là tàn bạo dã man ừ. thế rồi một thời gian sau thì nó họ thả bắt ra họ cũng chẳng có cái lý do gì để bắt thế rồi đến khi thả ra họ chẳng có cái lý do gì để họ thả ra họ cứ bảo thế anh về cứ thế là bác về thế rồi thì cái câu chuyện đấy nó cứ dần dần nó chìm vào quên lãng cho đến khi chú phương giảng viên của trường đại học sư phạm thành phố hồ chí minh chú ra ngoài thì trong một lần chú ngồi chơi uống nước ở hàng bác bán quán nước ở dưới chân tượng hàng tô thị thôi mà thì chú hỏi lại cái chuyện là tôi bị bị đổ thế nào lúc đấy thì bác không biết chú trương hoàng phương là ai càng không biết chú là một cái người mà đi tìm những cái chuyện về các cái lịch sử hay là về cái danh lam thắng cảnh để viết báo thì bác nói chuyện người thật việc thật như là bác vừa nói chuyện ở đây thế sau khi chú trương hoàng phương chú ấy hiểu được ra cái, cái sự thật đấy mà bác này là người bị bắt bị giam hãm tù đầy con ức thì là chú hứa là chú sẽ đi xác minh lại sự thật và thanh minh cho bác thì chú đã giữ đúng lời hứa của chú là đi xác minh lại sự thật và chú nhờ bản thân của chú là bình nguyên đồng báo sài gòn tiếp thị đấy là viết những bài báo thanh minh cho bác thế là cho đến bây giờ thì cái sự việc nó cũng lại cứ dần dần nó từ từ nó cứ chìm vào quên lãng thôi cho đến giờ phút này thì cũng chưa có ai chưa có cơ quan cá nhân nào đến và là có một lời xin lỗi bác về việc họ bắt oan bác năm xưa